và Kỳ Lan sẽ hướng dẫn cách cách sử dụng nha ở chính diện điện thoại chúng ta sẽ nhìn thấy giao diện như thế này và bên hông sẽ có một cái nút ruby là bằng đá ruby nè và phía dưới đây là nút công tắc nguồn nút nguồn thì chúng ta sẽ nhấn giữ vào đây mẹo này nhấn nút nguồn trong 10 giây để tắt điện thoại và tiếp tục nhấn nút ví dụ như muốn tắt luôn không cần nhấn vào chữ tắt nguồn thì chúng ta giữ khoảng cỡ 10 giây 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 điện thoại sẽ tự tắt và cổng sạc này là cổng sạc Tây cổng sạc mới nhất hiện nay mà cổng sạc này là cổng sạc thông dụng quốc tế rồi sắp tới là hầu như tất cả thiết bị đều sử dụng sử dụng cổng sạc TC này để mà tiện cho việc uh, sạc pin cho tất cả những thiết bị điện tử rồi sau khi tắt nguồn thì Kỳ năng xin phép được khởi động lại nhấn vào bên nút nguồn này giữ tầm 3 giây điện thoại rung lên và hiện lên biểu tượng của Betu